À, lô đất của chúng ta có vị trí rất là đẹp, nằm ở ờ, mặt tiền sông nhánh của sông Sài Gòn và cách sông Sài Gòn khoảng hơn 50 mét. Thích hợp cho chúng ta xây dựng một khu nghỉ dưỡng để ờ, về nghỉ dưỡng vào dịp cuối tuần. Con sông của trước nhà lô đất chúng ta rất là nhiều tôm và cá. Từ vị trí lô đất của chúng ta đi ra tới quỹ ban xã Bình Mỹ khoảng 50 mét. Đường thì có chiều ngang là 6 mét hai xe ô tô né nhau và từ vị trí đâu đất của chúng ta đi khoảng 4 km nữa là chúng ta sẽ về tới Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh và cũng trên trục đường này chúng ta đi thêm 4 km nữa là chúng ta sẽ về tới sân bay Tân Sơn Nhất một vị trí rất là gần ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh nhưng có giá rất là rẻ diện tích tổng diện tích là 1.217 m2 nhưng giá chỉ là 5 triệu một mét vuông pháp lý là sổ đỏ riêng Hiện tại thì chủ đưa cái giá 5 triệu một mét vuông cũng còn thương lượng với à, chủ nha. Chủ hứa sẽ bớt lọc lá cho chúng ta. Đây là con đường trước đất của chúng ta và lô đất cũng được chủ à, cấm trụ để à, phân ranh giữa lô đất này và lô đất kia. Vậy thì Quỹ ban xã Bình Mỹ cũng rất là sát bên quận 12 và Gò Vấp nên giá đất cũng không có chênh lệch nhiều lắm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 trước lô đất chúng ta có một con sông rất là sạch sẽ nha xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những